với công năng thiết kế của căn nhà mình là khu vực sân đế xe máy, phòng khách, phòng bếp và có 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của nhà mình thì có hướng chính là hướng Tây nha anh chị. Và một căn nhà à, thiết kế rất đẹp, mẫu hiện đại và nằm trong một khu à, dãy khu phân lô, khu à, nhà đồng bộ rất là tuyệt vời nha. Và đây thì à, chúng ta là căn nhà ở vị trí số 3 từ cuối um, ra và căn nhà mình thì à, nằm trên vị trí một con hẻm xe hơi Và căn nhà mình thì ngay sát bên với lại khu vực à, chung cư cũng như là các cái à, tiện ích Ở đây có bách hóa xanh và cũng như là siêu thị và công viên cũng như là trường học Và đầy đủ tất cả những các cái tiện nghi cho gia đình mình khi chúng ta mua căn nhà về đây ở nha anh chị và đây là khu vực vị trí con đường của nhà mình này Thì một con đường rộng lên đến khoảng 5 đến 6 mét Và nhà mình thì có một con đường khá là lớn và đã được đổ nhựa rồi Cũng là khu vực của căn nhà chúng ta thì có một cái vỉa hè rộng lên đến khoảng 2 à, mét nha anh chị. Và đây là cái à, khu dãy khu nhà lầu của nhà mình này. Khu đây thì ở rất là yên tĩnh và cũng như là an ninh, rất là tuyệt đối luôn nha. Với căn nhà mình thì có hướng chính là hướng Tây và với một cái diện tích là ngang 4m2, độ sâu là lên đến 16m. Và với căn nhà này thì đang có giá bán chỉ với giá là 6 tỷ 500 triệu đồng thôi. Và anh chị còn được gặp trực tiếp chủ để thương lượng. Và còn được trực tiếp để à, gặp chính chủ để thương lượng nha anh chị và với một căn nhà với thiết kế mẫu hiện đại khá là đẹp và được gia chủ là tặng nội thất kèm theo cho gia đình mình một uh, căn nhà rất là tuyệt vời nha anh chị ha và di chuyển à, vào bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt ở bên ngoài được à, gia chủ làm gia đình chúng ta với bốn cánh và bên trong đây nữa thì chúng ta sẽ có một khoảng sân khoảng sân này anh chị để xe máy nha từ khoảng 4 à, đến 5 chiếc xe máy thì à, rất là tuyệt vời luôn nha anh chị khá là rộng này và bên trong đây nữa thì chúng ta sẽ đến với lại khu vực à, phòng khách Tiếp đến nữa thì chúng ta sẽ có một lớp cửa chính là được gia chủ làm với bốn cánh và làm những cái chất liệu là nhôm sinh pha, kính cường lực 10 ly. Và đây thì chúng ta sẽ có một bộ kế do anh chị chủ nhà tặng và ờ, được gia chủ tặng một số nội thất cũng như là giường, tủ, bàn ghế đầy đủ hết luôn rồi với um, bên trên thì chúng ta sẽ có được những các cái ờ, hệ thống đèn led cũng như là những các cái ờ, đèn ờ, chùm đèn chiếu sáng cho căn nhà mình này với một căn nhà thiết kế rất là đẹp và rất là tuyệt vời và đăng chỉ có giá bán là với giá là 6 tỷ 500 triệu đồng thôi và một căn nhà um, giá rất là mềm mại nha để anh chị chúng ta mua ở hoặc là chúng ta mua uh, cho thuê thì rất là tuyệt vời một căn nhà rất là đẹp và căn nhà mình thì có diện tích là ngang 4m2 độ sâu là đến 16m với thiết kế đầy đủ tất cả công năng cũng là à, phòng khách, phòng bếp mà có lên đến 4 ờ, phòng ngủ và nhà vệ sinh đầy đủ nha, 5 nhà vệ sinh. Đấy, nhà vệ sinh của căn nhà mình này cũng như là khu vực phòng bếp. Và đây thì ờ, sẽ được gia chủ tặng cho gia đình chúng ta với một cái tủ lạnh cũng như là một bộ bàn ghế ăn gồm 6 ghế. Không gian bên trong khu vực phòng bếp của căn nhà mình rất là đẹp luôn nha anh chị ha. Và đằng sau đây thì chúng ta sẽ có cái giếng trời này, thuận tiện cho anh chị chúng ta lấy số và lấy được ánh sáng nha. Đây, khá là rộng luôn và đằng sau đây thì chúng ta sẽ có một cái phòng vệ sinh rất là thoải mái và rất là rộng rãi luôn nha quý vị và từ bên trong em sẽ quay ra khu vực bên ngoài cho anh chị khách hàng chúng ta cùng xem này và tham quan này đây với à, một căn nhà với hướng Tây và đang có giá bán chỉ với giá tỷ 6 à, tỷ 500 triệu đồng thôi và anh chị còn được gặp chủ để thương lượng một cái giá tốt khi anh chị chúng ta mua bên cái nhà đất chiến thắng nha giá rất là mềm mại và hữu nghị này khi anh chị chúng ta mua bên em thì sẽ có giá phải nói là giá sẽ tại khu vực ờ, quận Gò Vấp cũng như là quận 12 hoặc là Tân Bình nha anh chị. Thì bên em có nhận luôn ờ, anh chị nếu như anh chị có nhà gửi bán thì ờ, bên em vẫn nhận nhà để gửi bán luôn nha anh chị. Và di chuyển lên khu vực bên trên đây thì chúng ta sẽ đến với lại phòng ngủ đầu tiên, khu vực phòng ngủ đường sau của căn nhà mình. Đây với không gian khá là rộng luôn này được gia chủ là tặng à, tủ, à, tủ và những các cái trang trí bên trong của căn nhà mình. Với không gian khá là rộng và rất là đẹp. Nhà vệ sinh mình thì có phòng tắm đứng. Đây, với một căn nhà thiết kế rất đẹp và rộng rãi thoải mái nha anh chị. Di chuyển ở khu vực đằng trước đây thì à, chúng ta sẽ đến với lại phòng ngủ số 2 ở lầu 1. Đây, với phòng vệ sinh này. Có phòng tắm đứng và nội thất là hàng Limac nha anh chị Rất là đẹp luôn Và đây là không gian phòng ngủ ờ, đường trước của căn nhà mình Hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán những các cái giấy dán tường rồi Và bên trên thì ờ, chúng ta sẽ có được những các cái à, trần thì được làm bằng à, thạch cao Và được gia chủ là tặng điều hòa Đấy, Với căn nhà thiết kế rất là tuyệt vời nha anh chị và di chuyển đến khu vực bên trên đây thì chúng ta sẽ đến với lại phòng ngủ số 3 cũng như là phòng ngủ ờ, số 4 của căn nhà mình. Khu vực cầu thang thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hòa cương, tay vịn bằng gỗ cam xe và lan can thì được làm bằng inox ờ, nha anh chị. Đây, bên trên đây thì chúng ta sẽ có phòng ngủ số 3, khu vực phòng ngủ đường sau và có không gian vệ sinh rất là thoải mái. Khá rộng luôn. Và di chuyển ra khu vực đằng trước đây thì ờ, chúng ta sẽ đến với lại ờ, phòng ngủ ờ, số 4 này của căn nhà mình này anh chị. Đây, à, em đang di chuyển ra khu vực đằng trước nha. Anh chị khách hàng chúng ta xem và tham quan này. Thì nếu như quý anh chị khách hàng chúng ta quan tâm đến cái mẫu nhà thiết kế theo phong cách hiện đại và với một cái diện tích ngang 4m2, độ sâu lên đến 16m thì anh chị có thể là gọi ngay cho em để à, đi xem căn nhà này. Với giá chỉ có 6 tỷ 500 thôi. Và căn nhà mình thì điều đặc biệt ngay sát gần với lại khu vực ờ, chợ ờ, Thạch Đà cũng như là khu vực ờ, công viên Làng Hoa. Và gần với lại khu vực giáo xứ Hòa Bình nhá. Cũng như là chợ Hạnh Đông Tây, chợ đêm thì rất là thuận tiện cho quý vị chúng ta này di chuyển đi lại về các cái quận huyện thì rất là nhanh chóng và rất là thoải mái luôn. Bên trên đây thì chúng ta sẽ đến với lại khu vực phòng thờ và sân thượng này ở ờ, sau đây chúng ta sẽ có cái sân thượng đằng sau của căn nhà mình nhá bên trên mái thì đã được gia chủ là à, bắn những các cái tôn ở khu vực bên trên rồi và ra đường trước đây thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến cái khu vực phòng thờ và sân thượng trước của căn nhà mình đây khu vực phòng thờ đây và đứng trước đây thì chúng ta sẽ có cái khu vực sân thượng nha anh chị đây khu vực sân thượng của căn nhà mình rất là đẹp và rất là tuyệt vời không gian rộng thoáng và với một cái giá chỉ có 6 tỷ 500 ờ, triệu đồng thôi và chúng ta còn được gặp chủ để thương lượng nha và một lần nữa thì video của em đến đây cũng ờ, xin chào và xin hẹn gặp lại gia đình mình chúng ta trong những video tiếp theo xin chào và cảm ơn